Logo hay còn gọi là ảnh thương hiệu và banner là ảnh trang trí kênh, ảnh bìa kênh YouTube của bạn đóng một vai trò quan trọng trong cái vấn đề phát triển và xây dựng kênh YouTube thành công của bạn. Nó không chỉ giúp cho thuật toán của YouTube đánh giá kênh của bạn được đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp mà nó còn giúp cho khán giả của bạn dễ dàng hiểu được về nội dung mà kênh của bạn sẽ chia sẻ và giúp cho khán giả của bạn dễ dàng nhận ra bạn trong hàng ngàn, hàng ngàn những cái kênh khác nhau Vậy thì làm thế nào để tạo ra cái logo và những cái banner vô cùng đẹp, vô cùng chuyên nghiệp giống như các bạn đang nhìn ở trên màn hình đây? Thì à, Hoan xin mời các bạn hãy theo dõi video và làm theo Hoan hướng dẫn nhé. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được học hỏi miễn phí nhiều hơn và được sử dụng những cái công cụ, những cái tài nguyên hoàn toàn miễn phí. Và hãy comment những cái câu hỏi, những cái vấn đề, nội dung mà bạn thắc mắc vào phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Thì à, trước khi vào phần thực hành các bạn truy cập cho mình cái trang là công cụ này phungduy hoan com Đấy. Thì trong cái trang này mình sẽ liệt kê, mình sẽ bổ sung rất nhiều những cái công cụ cần thiết cho các bạn ở đây. Ờ, có cả miễn phí và có cả trả phí nhé. Có cả online và có cả offline. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình đang muốn bấm để thiết kế logo và banner đúng không nào? Thì chúng ta chọn vào cái logo và banner ở đây. Ở trong cái mục này chúng ta sẽ lựa chọn là học sinh hoặc là cá nhân hoặc là tổ chức phi lợi nhuận. Ở đây mình chọn là là cá nhân đi cái phần tạo nhóm này thì không quan trọng, nếu như bạn muốn làm việc theo nhóm và mọi người nhìn được thiết kế của nhau ấy thì chúng ta điền vào đây, điền email của những cái người đó vào đây. Còn nếu không thì mình để chữ để để sau nhé, bấm vào để sau ở đây. Và chúng ta sử dụng cái bản là miễn phí bắt đầu. Sau đó bấm là có đăng ký cho tôi. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên là mình vào chữ thiết, kế này này. Thiết kế rồi mình gõ chữ YouTube sau đó mình chọn đến chữ logo YouTube này. Đây, logo kênh YouTube này. Nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái bảng hướng dẫn ở đây thì mình có thể bấm bỏ qua bởi vì Hoan sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn rồi để cho các bạn nhanh, đúng không? Ở trong cái cột bên trái này nó sẽ hiện ra chúng ta rất nhiều những cái mẫu logo này. Đấy, bạn phải tránh sử dụng những cái bảng có cái dấu là Pro ra nhé. Còn nếu như bạn nào vẫn cố tình muốn thích dùng bản Pro ấy thì các bạn có thể liên hệ với Hoan và Hoan sẽ cho các bạn một cái giá ưu đại nhất có thể để nâng cấp ờ, Canva lên cái bản chúng ta sử dụng được những cái bản Pro này nhé. Đây. Ví dụ trường hợp thứ nhất này bạn muốn sử dụng mẫu, ờ, Hoan lấy ví dụ đi, chọn mẫu này đi. Rồi, và bây giờ nhiệm vụ các bạn là thay tên. Ví dụ Hoan có thể ghi là ờ, Duy Hoan là DH này. Cái nền màu này mình có thể thay đổi là thành đây, nền màu đây. Mình thay đổi thành màu đỏ này. Được chưa? Và cái cái nền bên trong này này ô trắng mình chuyển thành đỏ tiếp thì nó như nào vàng này được chưa như vậy thì các bạn cứ cứ như vậy nhé cứ như vậy các bạn tìm những cái mẫu ở đây còn cái cách đơn giản nhất mà Hoan đang làm ấy là Hoan lấy luôn cái ảnh cá nhân của mình cái ảnh logo thương hiệu nếu như các bạn làm thương hiệu về công ty về sản phẩm thì chắc chắn các bạn đã có logo rồi thì các bạn hãy up ngay cái logo đó lên đây lên kênh youtube của mình được chưa nào còn các bạn muốn tạo thì chúng ta tạo theo kiểu này thôi còn bây giờ Hoan sẽ demo cho các bạn cách này Hoan đã tạo bằng cái ảnh thương hiệu cá nhân nhá đầu tiên chúng ta vào thành phần này ở đây chúng ta chọn về nền trắng này bây giờ Hoan sẽ tải một cái bức ảnh của Hoan lên tải nội dung lên và chọn đến phần ảnh đây đây ảnh đây sau đó chúng ta nhập nó sang đây thì lúc này nó còn cái nền đúng không nào nó còn cái bức nền như thế này mình muốn xóa nền đi thì mình mình vào đây mình vào chữ xóa nền nhưng mà nó sử dụng là cho bản pro nhé bây giờ hoan sẽ demo cho bạn cách để làm miễn phí này bạn sẽ quay trở lại cái trang công cụ chấm phungduyohan com và chúng ta bấm vào chữ bấm đây để xóa nền ảnh nhé đây bấm đây để xóa nền ảnh nó hiện ra cho chúng ta cái trang là remove bg background nó cho chúng ta sử dụng miễn phí để mình xóa nền một cái chúng ta chọn vào up này rồi up cái bức ảnh của mình lên đây ví dụ cái này bây giờ chúng ta sẽ tải về được một cái bức ảnh dạng là png xóa nền tức là nó chỉ còn giữ lại cái nội dung bên trong ảnh thôi còn những cái bên ngoài là xóa hết đấy mình bấm vào download thôi rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại phần canva nhá và mình sẽ xóa cái bức ảnh này đi mình sẽ xóa bức ảnh này đi và sẽ tải ảnh mới lên đây mình thả bức ảnh đó lên bức ảnh mình vừa vừa remove bg đấy sau đó chúng ta kéo to hết ra và bây giờ nếu như các bạn muốn thay cái nền này nhá thì bạn kéo nhỏ bức ảnh này lại này để mình mình trỏ được vào cái nền kia đã mình chọn thành đỏ này lập tức thành đỏ chưa ạ và ở dưới này là cái phần nó chỉ hiện dây này, này là lúc nãy vì mình làm từ một cái mẫu nhá thì mẫu này nó là dạng à, dạng video ngắn không sao cả tí nữa hoan sẽ hướng dẫn các bạn cách tải về mà không cần phải liên quan đến video và bạn có thể chuột phải vào đây và bạn à, à, lật ảnh này lật này lật ngang này đấy hiểu ý chưa lật ảnh này thoải mái này sau đó mình bấm vào chữ chia sẻ và chúng ta tải về tải xuống tải xuống ở đây nhé cái phần loại tệp này mình sẽ chọn là png và sau đó mình bấm tải xuống rồi bây giờ chúng ta đã lưu được một cái bức ảnh à, sẽ mở ra cho các bạn xem nó đã trở thành ảnh như thế nào rồi đây, bây giờ nó sẽ trở thành một bức ảnh có nền khác rồi đúng không? Chúng ta xóa nền và thay nền. Bây giờ đến bước thứ hai là mình sẽ thiết kế banner. Bây giờ các bạn tắt phần này đi. Chúng ta quay lại trở lại cái trang chủ của, ờ, của Canva này hoặc là các bạn quay hẳn lại cái trang công cụ .phungduyohan.com và chúng ta bấm vào đây để tạo banner logo này. Đấy, giờ tắt hẳn đi cho đỡ nhập. Mình lại vào chữ thiết kế từ đầu. Rồi gõ chữ logo à, YouTube vào đây. YouTube ấn enter thì lúc này nó hiện ra là trang trí kênh youtube này trang trí kênh youtube lúc này nó có rất nhiều mẫu ở bên này đây chúng ta có thể lựa chọn mẫu và cũng hãy nhớ rằng hãy lựa chọn những mẫu không có bản pro nhé những cái mà nó có cái dấu hình kinh vua này này là bạn phải pro mới sử dụng được được chưa đây ví dụ hoan uh, sử dụng bản này bản này và sau đó ở đằng sau này bạn muốn điền gì cũng được bạn hãy sửa đổi theo chữ theo ý của mình Đúng chưa nào và cái bức ảnh này bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng ảnh khác hoàn toàn có thể thay thế chúng ta có thể tạo thành phần này vào thành phần này và mình chọn những cái hình ảnh khác hoặc các bạn có thể đưa ảnh của chính các bạn lên đây đây hoàn lịch ví dụ nhé mình đưa chính cái ảnh của mình lên đây đây mình xóa luôn cái ảnh con con này đi và đưa ảnh mình lên đây đấy được chưa Bây giờ nhá, các bạn muốn đang là hình ảnh vuông như này, các bạn muốn nó trở thành hình tròn, chúng ta sẽ vào phần thành phần này. Rồi, mình sẽ kéo xuống và chọn đến cái phần khung. Khung đây, mình sẽ kéo cái thằng tròn ra. Sau đó mình dê bức ảnh này vào thằng tròn này. Được chưa? Bao giờ nó hiện ra như thế này thì là ok rồi đấy. Mình sẽ thu nhỏ lại này. Đấy. Thu nhỏ lại này. Được chưa nào? Hoặc là bạn muốn hiển thị đúng cái hình ảnh đỏ lúc nãy sang ấy thì mình sẽ vào nội dung tải lên này mình tải lên sau đó mình chọn lên cái bức ảnh tròn à, cái ảnh ảnh vuông đỏ vừa rồi mình tải về ấy nhé hoàn tìm cái ảnh đỏ vừa rồi hoàn làm cho các bạn đâu đây ảnh đỏ lúc nãy mình thay nền đây mình ấn lên đây rồi chúng ta ném bức ảnh này sang đây được chưa ở bên dưới này mình ghi là gì kinh doanh online online kiếm tiền online tiền online đấy rồi các bạn nhớ nhá, cái giao diện nó như thế nào các bạn để nguyên như vậy. Được chưa? Các bạn đừng xây dịch ra đằng này, đừng xây dịch ra đằng này. Bởi vì một lát nữa khi vào cái phần lập kênh YouTube thì các bạn sẽ hiểu. Bây giờ Hoan nhớ là các bạn dặn các bạn là cái phần thiết kế bản mẫu này này nó ở vị trí nào các bạn để nguyên ở vị trí đó, mình chỉ thay đổi nội dung thôi. Và nếu như trường hợp các bạn làm mà nó bị bị bị dài ra như này này thì không sao, nhưng nếu các bạn kéo dài ra như này này là ảnh hưởng đấy. Được chưa? Nếu các bạn kéo dài ra như này là ảnh hưởng. Vì vậy các bạn hãy để nguyên si nhá, để nguyên như thế và nếu như mà chữ các bạn dài quá thì mình có thể chỉnh kích thước nhỏ xuống này. Đấy. Chỉnh kích thước nhỏ xuống và to lên chứ không nên là thay đổi vị trí. Được chưa? Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái phần hiển thị trên thiết bị. Nó đã thiết kế rất chuyên nghiệp rồi. Nó để ở giữa này là ở trên điện thoại cũng hiển thị được hết, trên máy tính cũng hiển thị được hết, trên tivi cũng hiển thị được hết thông tin của các bạn. Ok chưa ạ? rồi chúng ta bấm vào chia sẻ này bấm tải xuống này rồi chọn là png nhá nhớ chọn png và chúng ta bấm tải xuống rồi ok Ok, như vậy là chúng ta đã thiết kế xong được cái ảnh logo và ảnh banner. Bây giờ bước tiếp theo, Hoan sẽ chia sẻ với bạn cách làm thế nào để chúng ta đưa những cái ảnh logo và cái ảnh banner mà chúng ta vừa thiết kế xong lên trang chủ của YouTube một cách vô cùng đơn giản và chính xác nhé. Đầu tiên các bạn vẫn lại vào trang chủ youtube.com rồi trên cái logo kênh của các bạn, bạn vào YouTube Studio. Rồi các bạn kéo xuống và bấm vào phần tùy chỉnh. Trong mục tùy chỉnh này bạn chọn là xây dựng thương hiệu và bạn chỉ việc thay đổi ảnh. Ảnh hình tròn này chính là ảnh logo và chọn đến cái bức ảnh mà ban nãy mình vừa tạo ra đấy. Đây, Hoan làm demo nhá. Rồi, bạn có thể thu nhỏ lại này, thu nhỏ lại này. Đấy, chúng ta có thể thu nhỏ lại để cho nó vừa vào khung hoặc là bạn để rộng như thế cũng được, không sao cả. Đây, đấy. Nếu như bạn thích có viền tròn thì bạn để OK, bấm xong. Tiếp theo là đến phần hình ảnh biểu ngữ và bạn bấm tải lên. Thì chúng ta chọn những cái bức ảnh banner, ảnh trang trí đấy mà mình vừa tạo ra. Đây, ảnh trang trí đây. Và bạn thấy không? Những cái phần mà mình vừa thiết kế, cả cái khung lớn này là nhìn thấy trên tivi ở đây là nhìn thấy trên máy tính là cả một cái dọc dài như thế này. Vì vậy nếu như các bạn thiết kế mà cái chữ của bạn lòi ra bên này hoặc lòi bên trên cái khung con con này này thì có thể là ở trên thiết bị điện thoại các bạn sẽ bị nhìn thấy chỉ nhìn thấy một phần thôi còn những phần lòi ra bên ngoài bạn không nhìn thấy nhưng nếu như bạn thiết kế kiểu dạng như này thì tất cả các thiết bị sẽ nhìn thấy như nhau ở trên tivi và trên máy tính là nó sẽ hiện ra thêm những cái phần à, ở bên ngoài này nó đồng màu và chúng ta bấm xong và sau khi tải lên xong thì các bạn bấm vào xuất bản và bấm xem kênh. Đó, bạn thấy chưa? Logo và banner đã được hiển thị lên một cách rất là chuyên nghiệp và bài bản. Đặc biệt là cái này nó giúp cho YouTube đánh giá cái kênh của chúng ta là kênh được tạo ra dưới dạng là nhà sản xuất nội dung, nhà sáng tạo nội dung. Xin chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được học miễn phí nhiều hơn và kéo xuống phần mô tả video để đăng ký những chương trình học hoàn toàn miễn phí của Hoan, giúp các bạn xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động lớn ở trên Internet. Xin chào và hẹn gặp lại!